Sao này ché mà giờ không ché rồi Sao mình bấy nó cái na nha anh em Xong rồi nó bay lên cái chè chè Cái na chỗ bờ rào ấy Nhưng mà chút kia nó không đá Phải chuyện ra đây Bay qua đây mà vẫn là mấy cái bụi chè kìa anh ạ chuẩn đấy à, chuẩn bộ yếm cho anh em nó bay sang đây thì chắc chắn chỉ có nó thôi không còn khác được khu này mình nói là mấy cây tre nó bay đi bay lại Đừng đi 啊。 mồi đấu nó cả sáng rồi chuyển chỗ nữa nên là nó rất là ghét sục sục mà đánh nhau rồi hàng ok đá xong rồi nhá chuyển hai chỗ mới chịu về đội này về ok thôi mình ra giới chim lát cũng hết lông ok